thì khi các bạn cắm vào ổ điện mà cái đèn ở trên đây nè nó báo sang vẫn còn trắng sáng đỏ đó là cái đầu ra này nó sẽ nó có điện còn nếu mà đây đỏ nè cái đầu ra này có điện đây nếu mà các bạn à, cắm vô mà không sáng đỏ lên thì cái đầu à, cái nguồn điện này nó sẽ không có nè ừ. bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại đây tôi sẽ tháo uh, pin ra bếp vẫn sử dụng bình thường qua cái nguồn 3V nè thì ờ, ngoài việc tặng ờ, cái nguồn 3V này ra thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đây là pin cũ theo bếp về thì tôi sẽ tặng kèm theo để ờ, các bạn sử dụng khi mà pin yếu khi mà cúp điện thì cúp điện các bạn vẫn có pin để sử dụng thì tôi cũng sẽ nói để trực tiếp cái viên pin này nằm vào bên trong hộp pin này các bạn về thì các bạn sẽ gắn thêm cái nguồn 3V này vào trong bếp để sử dụng thêm thôi các bạn sử dụng cùng lúc hai thứ không ảnh hưởng gì